Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang TV của mình Nguyên hôm trước mà Giang có cùng với anh ờ, Dương Đức Phong là nhóm thiên miền bản em Có vào trong ờ, thôn Sài Lương 1 Tức là chỗ ờ, gia đình là của em Tiến và em Phương Có một cháu nhỏ, cháu Diệp Cháu sinh ra từ nhỏ cũng được may mắn như các cháu khác là không có hậu môn gia đình là cũng hai lần đi khám mà mổ rồi nhưng mà do tình hình bệnh của cháu là chưa lành hẳn và chưa có được cái hậu môn nó gọi là hậu môn giả ấy ờ, gia đình là rất là khó khăn và thiếu tiền ờ, khá là nhiều thì ra ờ, cũng nhận được sự ủng hộ nhất là của chú Điền Vũ ở bên uh, Mỹ cũng gửi cho gia đình là 6 triệu để đang xuống uh, đang đưa hai vợ chồng cháu là xuống uh, thăm khám và bên cạnh đó thì là có anh Dương Phong sinh viên là em cũng ủng hộ tài chính là hai anh em cùng kết hợp thì uh, số tiền bên nhóm anh uh, Phong thì anh sẽ bàn giao và cho Giang trong quá trình bàn giao đưa hai vợ chồng cũng uh, à, bệnh viện đi Hà Nội khám thì uh, rồi cái giấy nữa là chuyển tuyến chuyển tuyến đấy lúc nữa thì uh, mình với anh Phong cũng làm trong bệnh viện nó ông lô làm giấy chuyển tuyến cho cháu thì hiện tại là chưa rồi anh em đang ở đây để chuẩn bị ăn cơm trưa sau đó thì uh, vào chính đấy sau đó thì uh, giang sẽ ờ, đưa hai vợ chồng và đi uh, xe xe không đồng không anh à, chơi có <clears throat> có chuyến xe không đồng của uh, anh chị diệp Đoàn uh, ủng hộ cho uh, cháu và gia đình đi chuyến xe không đồng qua đây dự thì chú phong thành bản em rồi mấy cả giang xin cảm ơn anh chị diệp Đoàn đã ủng hộ chuyến xe không đồng cho cháu diệp đi xuống nghe là phẫu thuật ở ô môn thì ờ, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ cảm ơn giang giang sẽ đồng hành chương trình ờ, đi xuyên suốt xuống dưới viện mọi người theo dõi nhé thì ờ, anh cũng đã chia sẻ rồi thắc vâng, tài vâng, chính thì Giang sẽ ghi ở trên kênh để cho mọi người theo dõi à, hy vọng rằng à, trong quá trình mà Giang đưa cháu Diệp cũng là bố mẹ cháu chúng bệnh viện nhi Hà Nội mong sự ủng hộ giúp đỡ của tất cả mọi người dưới đó hai là muốn nhiều người chia sẻ lan tỏa đến tay được các nhà hảo tâm giúp đỡ cho cháu diệp này để à, quá trình à, mình đi dưới mình sẽ ghi lại toàn bộ hành trình mình đi xin mời tất cả mọi người đồng hành với hai anh em mình cháu nhé mọi người mọi người vào ăn cơm đi vào đây cơm đi đi hai cơm đây ở đây thì ăn cơm trưa ở đây mọi người anh dương ơi ở đây ờ, trong quán ờ, anh chủ quán thì ờ, cũng có món lạc này chả lá lốt đậu sườn gà mỗi người một suất cháu thì không ăn được có uống rượu sữa không nhỉ anh nhỉ có uống rượu sữa không cái này thì cái nữa là anh sẽ mua một hộp sữa xịn cho mẹ cháu uống và mẹ cháu uống uống ô ấy vào ăn cơm đi tiến em tiến ơi anh em vào đi Ồ. mọi người ăn cơm đi Ồ, hai em đi cùng nữa để tí nữa lấy xe máy về còn hai vợ chồng sẽ đi cùng ờ, Giang còn anh Dương sẽ ở lại để ờ, đi làm ờ, công việc là làm đường giảm phẳng nữa cơ vào đi anh Dương ơi vào đi mọi người vào ăn đi cơm của anh em thì cũng như này thôi hai vợ chồng ăn no nhá giờ thì à, mình sẽ vào xin à, giấy chuyển tuyến cho cháu nhé à em có đây à? Không, kia đang đang làm thủ tục xem. À đi á, sang đây. Ôi ngồi đây đợi đợi đợi đợi anh làm không. Thank you. ต้องใส่แบบอย่างนี้ khi mà làm giấy xong thì ờ, hai vợ chồng mới đây là cũng à, bắt đầu là lên đường xuống Hà Nội thì chuyến xe là chuyến xe không đồng à, ờ, là chở giúp các bệnh nhân nghèo trên thị xã Nghĩa Lộ Vừa đấy em cùng em xa Trường Giang nhận được số hỗ trợ bây giờ là trước tiên là nhóm xử lý chi tiêu ban đầu đó. còn nhóm kia cảm ơn anh chị Diệp Toàn đã ủng hộ chuyến xe không đồng đến nay nhóm sẽ đưa trước cho hai vợ chồng là bốn triệu rưỡi còn là 500 vào đấy là mua hai hộp sữa rồi từ một triệu là hai triệu này và triệu một triệu rưỡi em rất cẩn thận nhé hộp sữa là em Giang sẽ xa trường Giang sẽ cùng đi với cả hai vợ chồng đã làm mọi thủ tục trong là em mới, mới về thì à, em xuống đấy thì có động viên vợ là chăm sóc con nhé yên tâm nhé em có cảm ơn nghĩa không vâng em cảm ơn nói con có đây và em cảm ơn à, anh Giang với anh cũng không Đấy, anh chị Diệp Toàn Diệp à, Toàn ủng hộ và giúp đỡ gia đình em mình có cơ hội 5, 6, 7, 4 tiếng anh nhỉ 3 tiếng 3 tiếng ờ, chạy ờ, đến Hà Nội rồi mọi người đấy là mình sẽ tìm cái nhà nghỉ nào đó để cho vợ chồng và cháu nghỉ nó khỏe lắm mọi người ăn uống tắm rửa sáng mai sẽ vào làm viện sớm này. ba km nữa đi theo lối ra ngạn trên kia nó ngột ngạt hơn trên kia nó nhiều rừng cây ấy. Với nó ít xe cộ cái lượng chất thải nó sẽ ít hơn bởi vì nó trong lành hơn thế nhá cảm ơn em nhá thì à, bây giờ sẽ đi à, tìm à, chỗ à, nhà trọ đó nhà, trên này trên này lên trên trên này Đồ. trọ đây à, có gần em nhà chị nhỉ đây đây có à, tiền nghi đầy đủ không có hết đầy đủ nóng lạnh wifi có hết đầy đủ đâu đấy phòng của cô à hay như nào phòng của nhà cô cô à, đi làm ở nhà cô đó có tivi nhà cô nhỉ? Phòng. Đấy uh, một phòng là bao tiền một đêm cô? Ở 5 quạt thì uh, ờ, 100 Còn 5 điều hòa thì ờ, trăm rưỡi ừ. ừ. Thế đi, thế đi ở hai phòng đi Ở hai phòng, đi đâu còn hai phòng Vâng Thế thì cô dẫn cháu về luôn Đi, đi về Đi uh, ấy <coughs> Tiến đây Xách ấy về dạ, Cầm cái này Tiến đây đi dạ, vâng cân nhỉ? Ờ, mai mai mới nhập Việt đấy, không mệt đấy. không ăn được Không ăn được chị ạ. Lúc sinh được mấy cân? Cháu ờ, sinh được hai cân mấy nhưng mà cái ờ, sinh ra là không có cái hormone môn đấy.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 Chắc không nhớ nhiều Có cái nấu thì nấu nhưng mà nấu à. gì Một tuần nó có cơm từ thiện, à. xin cơm từ thiện Vâng. Ngày nào cũng có cơm từ thiện trên này À đấy ạ Phần của cô toàn kiếm cơm Cái bản thì có đấy cả ngày luôn À 40 hết đi ừ. Ồ. Học rất em hai vợ chồng mà em thì gọi đi này tự chọn đi à tự chọn à ừ. xuất cho mà tự chọn à, hai vợ chồng mà tự chọn đi hai hai em mà tự chọn đi chọn ăn cái gì ấy, chỉ cho người ta ấy. đó cái kiểu Giờ à, mình với anh Sơn với à, mọi người ăn cơm nó sáng à, sáng mai Cụ dậy thì uh, Giang sẽ cùng anh Sơn vào để xem ấy ờ, uh, làm thủ tục nhập viện cho cháu Bám lại ờ, nó dễ Đây, gọi, trước đi Hai vợ chồng uh, chọn gì? Chọn đi bảo chỉ chỉ chỉ Chỉ cái nào cái nào ấy Chỉ đi Chỉ đi chỉ đi Được gà Tô Gà, có gì nữa? Chỉ đi Đó, gì nữa? à. Ở hai thất đồng tiền nhá Vâng ạ Còn chắc là ờ, chả đậu cá rồi rau đúng không? Nó giống với dễ bầm Chỉ có nước canh không nhỉ chị nhỉ? Có canh kia, Nước canh, cái canh nước canh đi Ta ngồi chỗ quạt này cho nó mát này em Có quạt, mát hơn ừ, Có đây thoải vâng, mái vừa nóng cháu nó nóng khó chịu <coughs> đấy đúng không cho hai vợ chồng ngồi đấy Bây giờ tính là xem là mua cái gì để pha sữa cho cháu nữa cháu nhỏ ấy. đây ở đây có nước ngọt không nhỉ anh sơn nhỉ có nước ngọt không nhỉ nước ngọt đây có nước ngọt không nhỉ? Đấy tôi gọi được gì gọi à. Cho anh mấy lon nước ngọt em ơi Em ơi cho mấy lon nước ngọt đây, bốn lon đây bốn lon nước ngọt đây. à. cái gì ạ? Hai vợ chồng uống nước ngọt gì? kiến kiến với Phương Hai vợ chồng uống nước ngọt gì? Trời Đấy đi uống nước cam nhá Cam hay uống coca hay uống gì? Anh Sơn uống nước ngọt gì? được có đá không em có đá không ờ, ờ, cho anh uh, coca nhé cái này em ờ, cho fanta anh ấy fanta mình fanta muốn lồng cả giống nhau nó gầy như thế mà anh không đi được không đi được ấy không cho nó ăn ăn thế thì làm sao nó trở đấy không đủ chất phải cho nó ăn chứ nào khóc không cũng khóc à, à thế là ngoài vậy nên là phải cho con ăn chứ đeo cái túi này chỉ có đeo cái túi này không cho ăn thiếu chất là để để đã để hôm nay đây đi nay mua sữa rồi thêm hai hộp sữa để cho mẹ cháu pha để là ăn biết cân này này rồi thôi ăn đi cùng biết người ăn đi ăn đi em say xe mà chồng có say xe không say này xe nữa. xe à? Say á? Say một chút đấy. Xe gì? Lái xe xe chuyến xe không đồng. Nhưng mà xe xe dạng xe được cứu thương hay là xe cứu thương? À. Xe nó chỉ ngồi đúng không? Chả nằm đâu nhỉ? À vẫn nằm được trong nó ghế nhưng nằm chỉ thế. nhanh mà cay được cầm đấy 9 năm ngoái năm nay được 9 tháng rồi đấy cuối cùng em ra viện rồi ra viện đây nó xác nhận ra viện đây này nó hẹn này là quay lại này là động hộp nhân tạo hẹn quay lại không ờ, <clears throat> có tiền thì không dám quay lại đấy lùng nào Thank you.